chào quý vị và các bạn thì à, rất vui gặp lại quý vị trong cái video mới nhất ngày hôm nay của em hôm nay em quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái miếng đất ngay trung tâm thị trấn Phước Vĩnh huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương trong vòng bán kính 200m là trung tâm huyện chợ rồi đầy đủ nha quý vị đây là con hẻm mà đi vào chúng ta trước mặt đó là con đường Lê Văn Tám và cách chúng ta khoảng 30 mét là con hẻm đi vào miếng đất của chúng ta xung quanh thì nhà ở rất là đông và phía đối diện đường đấy thì cũng là một con hẻm thông nha quý vị thông ra trường tiểu học luôn tuy nhiên thì con đường này nó hiện nay nó khá nhỏ nó chỉ khoảng uh, đi bộ thì được còn uh, đi xe thì uh, không đi được chứ quý vị và đây là cái vị trí và cái miếng đất em muốn giới thiệu cho quý vị trên đất của chúng ta là có căn nhà cấp 4 đây em sẽ quay rất nhanh cho quý vị xem cái miếng đất này từ đây mà chúng ta đi thẳng ra phía trước quẹo phải là ra chợ nha quý vị chợ huyện chợ thị trấn Phước Vĩnh và quẹo trái là chúng ta ra đường DT741 đối diện với lại chỗ à, ngân hàng bưu điện nha miếng đất của chúng ta thì có bề ngang bề ngang là khoảng hơn 11 mét và bề dài vào bên trong đó là 15 mét 15 mét là có 54 ờ, mét thổ cư nha quý vị 54 mét thổ cư đây là một cái miếng đất rất là rẻ luôn ờ, dành cho những người mà chúng ta có ờ, thu nhập thấp đây là anh chủ luôn nha quý vị dạ, anh chủ đất luôn ở đây thì à, nằm ngay giữa trung tâm của huyện rất thuận tiện mà chúng ta ở đây có thể kinh doanh được nhà trọ xây thì à, trên cái diện tích thì chúng ta có thể xây được tới à, khoảng 6 7 phòng. Đất của chúng ta đã được xây bị xung quanh hết rồi nên ranh giới là rất rõ ràng hết rồi. Đó báo luôn cho quý vị à, giá của miếng đất này là 900 triệu như quý vị 900 triệu cho toàn bộ cái miếng đất này đây là căn nhà cấp 4 của chúng ta bây giờ thì à, mời quý vị vào tham quan cái căn nhà cấp 4 căn nhà này thì à, hiện nay nó cũng khá là cũ rồi chúng ta mà muốn vào ở được thì phải à, sửa chữa nha còn nguyên một miếng đất trống bên này luôn hiểm này là hiểm thấp đây thì chúng ta chuyển mục đích lên thêm có 54 mét thổ cư rồi chúng ta chuyển lên thêm và xây nhà trọ kinh doanh là rất đẹp luôn tại vì uh, nó nằm trong hẻm nên cái giá đất nó mới như thế nha quý vị thì uh, à, sổ sách giấy tờ là đầy đủ hết thì à, chủ đất là do đang đang công tác trong à, cơ quan nhé nên cũng không có nhiều thời gian chứ không là em cho số điện thoại trực tiếp cho quý vị trực tiếp liên hệ luôn một miếng đất chính chủ Đó. căn nhà thì cũng khá nhỏ thôi mà nó cũ rồi chúng ta vào ở thì phải à, dọn dẹp và sơn lại thì mới ở được nó gồm có một phòng khách và bên trong này là cái phòng ngủ phòng ngủ thì có một phòng và nó chưa có ngăn nha quý vị chỉ có ngăn đây thì còn bên hông này thì để trống luôn và phía sau phía sau của chúng ta là bếp và toilet nha nó cũ lắm rồi rồi à, xin à, cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều à, chúc quý vị và các bạn có những ngày à, làm việc đầu tuần vui vẻ hạnh phúc xin chào và hẹn gặp lại